Xin chào các em học sinh trường Phạm Văn Chí. Cô rất vui vì lại được gặp các em trong bài học ngày hôm nay, bài phép nhân phân số, chương trình toán lớp 4. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em thực hiện phép nhân hai phân số, thực hiện phép nhân phân số với số tự nhiên, giải bài toán liên quan đến phép cộng và phép nhân phân số. Và để bắt đầu vào bài mới, cô mời các em xem đoạn clip sau đây. Moon, cậu có thể hướng dẫn tớ làm bài tập này được không? Ơ, ừ, tớ mệt lắm, tớ không giúp Beo đâu. Ừ, đi mà. Ừ, hôm trước, Beo còn ăn hết cả kẹo của tớ. Nên lần này còn lâu tớ mới giúp. Ừ, tớ xin lỗi Moon. Giúp tớ làm bài tập này, rồi tớ sẽ trả lại kẹo cho Moon. Thôi được rồi, Tớ tạm thời chấp nhận lời xin lỗi của Beo. Ừ, Beo nói cho tớ bài tập lần này là gì đi. À, bài toán mà tớ cần nhờ Moon giúp là bài toán về phép nhân phân số. Đó là phép tính 5 phần 6 nhân 3 phần 4. Ừ, tớ đã đọc về quy tắc nhân hai phân số rồi, nhưng vẫn chưa hiểu vì sao lại thực hiện như vậy. Moon có thể giải thích cho tớ hiểu được không? <laughs> được rồi, để tớ chỉ cho Beo nhé. Thế này nhá, đây là một hình vuông có cạnh dài 1 mét hay diện tích của hình vuông là 1 mét vuông. Ta chia hai cạnh đối diện thứ nhất, mỗi cạnh bằng 6 phần bằng nhau. Hai cạnh còn lại, mỗi cạnh ta chia được thành 4 phần bằng nhau. Sau đó, ta nối các điểm chia lại với nhau. Đố Beo biết trong hình vuông lớn có bao nhiêu hình chữ nhật nhỏ bằng nhau? Có 24 hình chữ nhật nhỏ. Vậy Beo có biết diện tích của mỗi hình chữ nhật nhỏ là bao nhiêu mét vuông không? Tớ biết rồi, Diện tích mỗi hình chữ nhật nhỏ bằng 1 phần 24 diện tích hình vuông lớn nên bằng 1 phần 24 mét vuông. Đúng rồi đấy, bây giờ tớ sẽ tô màu một hình chữ nhật có một cạnh dài 5 phần 6 mét và một cạnh dài 3 phần 4 mét. Bây giờ Đeo thử đếm xem hình chữ nhật được tô màu đó có bao nhiêu hình chữ nhật nhỏ? Ừ, có 15 hình chữ nhật nhỏ. Đúng vậy, mà mỗi hình chữ nhật nhỏ có diện tích là 1 phần 24 mét vuông. Nên diện tích của 15 hình là 15 phần 24 mét vuông. Mà Beo có nhớ cách tính diện tích hình chữ nhật là gì không? Ta lấy chiều dài nhân chiều rộng Tức là diện tích của hình chữ nhật này bằng 5 phần 6 nhân 3 phần 4 Vậy 15 phần 24 là kết quả của phép nhân 5 phần 6 nhân 3 phần 4 5 x 3 bằng 15 6 x 4 bằng 24 Vậy là muốn nhân hai phân số Ta lấy tử số nhân tử số Mẫu số nhân mẫu số <laughs> Chính xác là như vậy Cảm ơn Moon nhá Còn về kẹo Mai tớ sẽ trả lại Moon <laughs> Tớ đâu cần kẹo của Beo Khi nào có bài khó Bèo cứ hỏi tớ Tớ sẽ giúp Beo mà ờ. <laughs> Kết luận Muốn nhân hai phân số Ta lấy tử số nhân với tử số Mẫu số nhân với mẫu số Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm những bài tập vận dụng các kiến thức mà các em vừa được học nhé. Cô có phép tính 4 phần 5 nhân 6 phần 7. Các em hãy chọn đáp án đúng nhé. Câu A 10 phần 12, câu B 24 phần 25, câu C 24 phần 35. Câu D 28 phần 30 Các em đã có đáp án chưa nào? Đáp án của chúng ta là Câu C 24 phần 35 Chúc mừng các em! Chúng ta có phép tính thứ hai như sau. 2 phần 6 nhân 7 phần 5. Các em hãy chọn một trong các đáp án dưới đây nhé. Câu A 9 phần 11, câu B 7 phần 15, câu C 14 phần 25, câu D 10 phần 42. Đối với câu này, cô có một chút lưu ý đối với các em. Trước khi thực hiện phép nhân phân số, các em nhớ kiểm tra xem hai phân số của mình còn rút gọn được hay không. Chúng ta sẽ lần lượt xét các chữ số theo hàng dọc. Ở đây, ta dễ dàng nhận thấy phân số 2 phần 6 vẫn còn rút gọn được. Ta sẽ lấy cả tử số và mẫu số của 2 phần 6 chia cho 2. Ta được phân số 1 phần 3. Như vậy, lúc này ta có phép tính 1 phần 3 nhân 7 phần 5 bằng 1 nhân 7 trên 3 nhân 5 và kết quả sẽ là 7 phần 15. Như vậy, đáp án chính xác là câu B 7 phần 15. Cô mời các em cùng thực hiện phép tính thứ ba. 11 phần 9 nhân 5 phần 10. Câu A 16 phần 19. Câu B 55 phần 19. Câu C 21 phần 45. Câu D 11 phần 18. Các em đã có đáp án chưa nào? Đáp án là câu D 11 phần 18. Chúc mừng các em! Ở bài này, chúng ta nhận thấy phân số 5 phần 10 vẫn còn rút gọn được. Ta sẽ lấy cả tử số và mẫu số của 5 phần 10 chia cho 5. Ta được phân số 1 phần 2. Như vậy, ta có phép tính 11 phần 9 nhân 1 phần 2. Kết quả sẽ là 11 phần 18. Cô mời các em thực hiện phép tính 1 phần 2 nhân 8 phần 3. Các em hãy chọn một trong các đáp án sau đây. Câu A 9 phần 5 Câu B 3 phần 16 Câu C 4 phần 3 Câu D 8 phần 5. Lần này, chúng ta lại tiếp tục xét các chữ số theo đường chéo. Các em dễ dàng nhận thấy 8 và 2 cùng chia hết cho 2. Như vậy, ta sẽ lấy 8 và 2 này chia cho 2. Như vậy lúc này phép tính của chúng ta chỉ còn 1 x 4 trên 1 x 3. Kết quả sẽ là 4 phần 3. Như vậy, đáp án của chúng ta là câu C 4 phần 3. Cô mời các em thực hiện phép tính 3 phần 10 nhân 5 phần 7. Chúng ta có 4 đáp án. Câu A 15 phần 17, câu B 21 phần 50, câu C 3 phần 14, câu D 8 phần 17. Các em đã có đáp án của mình chưa nào? Đáp án của chúng ta là câu C 3 phần 14. Chúc mừng các em! Các em đã được học cách thực hiện phép nhân hai phân số. Vậy nhân phân số với số tự nhiên thì ta thực hiện thế nào? Cô và các em cùng tìm hiểu tiếp nhé. Cô có ví dụ sau đây. 2 phần 9 nhân 5. Đây là phép nhân phân số với số tự nhiên đó các em. Bây giờ cô sẽ viết lại số 5 này dưới dạng phân số, tức là 5 phần 1. Như vậy cô có phép tính 2 phần 9 nhân 5 phần 1. Các em đã thấy dễ dàng thực hiện hơn chưa nào? Bây giờ chúng ta chỉ việc lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Ta có 2 x 5 trên 9 nhân 1 và kết quả sẽ là 10 phần 9. Như vậy, khi thực hiện nhân phân số với số tự nhiên, ta chỉ việc lấy tử số nhân với số tự nhiên và mẫu số giữ nguyên. Chúng ta cũng có thể viết ngắn gọn như sau. 2 phần 9 nhân 5 bằng 2 nhân 5 trên 9 bằng 10 phần 9. Cô mời các em thực hiện phép tính 9 phần 11 nhân 8. Các em hãy chọn một trong các đáp án sau đây. Câu A 17 phần 11, câu B 88 phần 9, câu C 72 phần 11 và câu D 9 phần 19. Các em đã có đáp án chưa nào? Đáp án của chúng ta là câu C, 72 phần 11. Cô chúc mừng các em. Cô mời các em thực hiện phép tính 5 phần 6 nhân 7. Chúng ta có 4 lựa chọn. Câu A 35 phần 42, câu B 35 phần 6, câu C 12 phần 42, câu D 42 phần 5. Các em đã có đáp án chưa nào? Cô mời các em cùng xem đáp án. Đáp án của chúng ta là câu B, 35 phần 6. Cô chúc mừng các em. Cô mời các em thực hiện phép tính 4 x 6 phần 7. Ở đây, các em dễ dàng nhận thấy số tự nhiên đứng ở vị trí thứ nhất, còn phân số đứng ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên, cách thực hiện vẫn như cũ nhé các em. Ta vẫn lấy số tự nhiên nhân với tử số và mẫu số giữ nguyên. Cô mời các em chọn một trong các đáp án. Câu A 11 phần 6, câu B 28 phần 7, câu C 10 phần 7 và câu D 24 phần 7. Các em đã có đáp án chưa nào? Đáp án của chúng ta là câu D 24 phần 7. Cô chúc mừng các em. Tiếp theo, cô mời các em thực hiện phép tính 3 x 4 phần 11. Chúng ta có 4 lựa chọn. Câu A 7 phần 11, câu B 33 phần 14, câu C 12 phần 11 và câu D 14 phần 11. Các em đã có đáp án chưa nào? Đáp án của chúng ta là câu C 12 phần 11. Cô chúc mừng các em! Cô mời các em thực hiện phép tính 1 nhân 5 phần 4. Các em hãy lựa chọn các đáp án sau đây. Câu A 4 phần 5, câu B 1, câu C 6 phần 5 và câu D 5 phần 4. Các em đã có đáp án rồi đúng không nào? Đáp án của cô là Câu D, 5 phần 4. Bất kỳ số nào nhân với 1 thì cũng bằng chính nó nhé các em. Cô chúc mừng các em. Tiếp theo, cô mời các em thực hiện phép tính 5 phần 8 nhân 0. Chúng ta có 4 đáp án để lựa chọn. Câu A 5 phần 8, câu B 0, câu C 8 phần 5 và câu D 8. Các em đã có đáp án rồi đúng không nào? Đáp án của chúng ta là Câu B bằng 0. Bất kỳ số nào nhân với 0 thì cũng bằng 0 nhé các em. Cô chúc mừng các em. Tiếp theo, cô mời các em cùng chú ý lắng nghe bài toán sau đây. Một hình chữ nhật có chiều dài 5 phần 8 m và chiều rộng 3 phần 5 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Bây giờ các em hãy đọc thầm lại đề bài để tìm xem đề bài cho biết gì và đề bài hỏi gì nhé. Đề bài cho biết hình chữ nhật có chiều dài 5 phần 8 m, chiều rộng 3 phần 5 m. Đề bài yêu cầu tính diện tích hình chữ nhật đó. Dựa vào câu hỏi, chúng ta có lời giải ngắn gọn như sau. Diện tích hình chữ nhật đó là Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Như vậy, ta có phép tính 5 phần 8 nhân 3 phần 5. Thật đơn giản đúng không các em? Cô lưu ý các em hai chỉ số ở đường chéo là hai con số 5. Như vậy ta có thể rút gọn và lấy cả hai số này chia cho 5. Vậy kết quả sẽ là 3 phần 8, đơn vị đo diện tích là mét vuông. Tiếp theo, chúng ta ghi đáp số 3 phần 8 mét vuông. Chúng ta cùng đọc lại bài giải. Diện tích hình chữ nhật đó là 5 phần 8 nhân 3 phần 5 bằng 3 phần 8 mét vuông. Đáp số 3 phần 8 mét vuông. Chúng ta cùng sang bài tập tiếp theo. Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4 phần 5 mét và chiều rộng 2 phần 3 mét. Bây giờ các em cũng đọc thầm lại đề bài để tìm xem đề bài đã cho biết gì và đề bài hỏi gì nhé. Đề bài cho biết hình chữ nhật có chiều dài 4 phần 5 m, chiều rộng 2 phần 3 m. Đề bài yêu cầu tính chu vi hình chữ nhật. Dựa vào yêu cầu đề bài, ta có lời giải như sau. Chu vi hình chữ nhật đó là Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Như vậy ta có phép tính 4 phần 5 cộng 2 phần 3 tất cả nhân 2. Ta thực hiện ngoài nháp 4 phần 5 cộng 2 phần 3 sẽ bằng 12 phần 15 cộng 10 phần 15 bằng 22 phần 15. 22 phần 15 nhân 2 sẽ bằng 44 phần 15 Đơn vị đo là mét. Các em nhớ cẩn thận để không nhầm lẫn với đơn vị đo diện tích nhé. Ta ghi đáp số 44 phần 15 mét. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại bài giải. Chu vi hình chữ nhật đó là 4 phần 5 cộng 2 phần 3 tất cả nhân 2 bằng 44 phần 15 mét. Đáp số 44 phần 15 mét. Cô hy vọng qua phần hướng dẫn vừa rồi, các em sẽ làm bài thật tốt. Cô chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong những bài học sau.